về nơi anh trả lại anh yêu hết trả lại những bình yên trả lại những chiếc hôn đêm thâu bên anh mình cùng chung đôi không xin được ta mãi bên nhau tới già rồi sau đây con cháu kêu là ông với bà em nói em thích những điều mới là ra đường đá số con bạc tăng ga mấy cô em gái như thuộc mana công thức thể hiện như con lửa chùa trai cầm ta chỉ là phải chất không phải nữa chân dài quyến đủ bờ mông chơi hết số mà em bước vào trong đêm nay tập quẩy được không cắm chơi em lỗi cái đường không waiting for